Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với bản tin nhịp đập công nghệ của Mobile City. Video ngày hôm nay, Mobile City sẽ đưa đến các bạn các tin tức nóng hổi và đáng quan tâm nhất ngay sau đây. Tin tức đầu tiên, Samsung Galaxy Fold gập mở được 120.000 lần. Mới đây các chuyên gia CNET sử dụng một cỗ máy để kiểm tra độ bền của Galaxy Fold thì chiếc Galaxy Fold này gập mở được gần 120.000 lần thì máy đã bị hỏng. Thời gian gập mở được thực hiện từ 11 giờ 50 phút đến 22 giờ 42 phút, gần 12 tiếng đồng hồ và được phát trực tiếp trên kênh YouTube. Cụ thể, kết quả cho thấy đến lần thứ 119.380 thì máy đã bị hỏng bản lề và một nửa màn hình đã không còn sử dụng được nữa. Theo như Samsung công bố thì nếu gặp 100 lần mỗi ngày thì thời gian sử dụng của máy sẽ tương đương khoảng 3 năm với khoảng 110.000 lần gặp. Trước đó đã có công ty Hàn Quốc thử nghiệm với 200.000 lần gặp tức khoảng 5 năm sử dụng. Trong lần kiểm tra này, các chuyên gia CNET ghi nhận được với 10.000 lần gặp đầu tiên, chiếc Galaxy Fold tỏ ra khá bền bỉ và chưa xuất hiện hiện tượng gì về lỗi hay sự cố. Nhưng đến lần gặp thứ 18.500, máy đã bắt đầu xuất hiện những điểm chết trên màn hình và đến lần thứ 40.000 thì chiếc Galaxy Fold bắt đầu bị lỗi cảm ứng. Cuối cùng là đến gần 120.000 lần gặp thì chiếc máy hỏng bản lề và hư một nửa màn hình không thể sử dụng được nữa. Với những lần thử nghiệm mang tính chất tham khảo, có thể thấy Samsung đã không nói ngoa về độ bền trên thiết bị gặp của mình. Và bạn có biết giá khi thay chiếc màn hình điện thoại này là bao nhiêu không? người dùng sẽ phải chi trả 150 USD, tương đương 4 triệu đồng để thay màn hình cho Galaxy Fold nếu lỗi không đến từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng lần đầu tiên mà thôi. Và những lần tiếp theo, người dùng sẽ phải chi 600 USD, khoảng gần 14 triệu đồng cho mỗi lần thay thế. Cảm giác lúc đầu nhìn màn hình chiếc Galaxy Fold này cứ gập ra gập vào, mình cảm thấy độ bền của nó không được tốt, nhưng khi xem video thực tế bài test này thì mình thấy cũng khá là bền đấy chứ. 100 lần gập mỗi ngày trong vòng 3 năm. Còn các bạn thấy sao? Vẫn hơi khó tin đúng không? Tin tiếp theo là những thông tin về chiếc iPhone 12 sau khi iPhone 11 vừa được mở bán cách đây không lâu. Trong khi iPhone 11 vừa mới ra mắt cách đây đang còn nóng hổi, thì những thông tin về chiếc iPhone thế hệ tiếp theo đang được đồn ầm trên các trang tin tức của thế giới. Cụ thể, chiếc iPhone tiếp theo của nhà Apple sẽ có những cái mới sau. Về thiết kế của iPhone 12 thì người dùng tin chắc Apple sẽ thay đổi thiết kế của sản phẩm này theo đúng chu kỳ của hãng là 3 năm một lần theo đó, cả ba chiếc iPhone mới được tin là sẽ bị loại bỏ thiết kế tai thỏ thần thánh để có được màn hình gần như chiếm trọn mặt trước với viền benzen bốn cạnh siêu mỏng. Và để có được thiết kế này, Apple được đồn đoán sẽ đặt camera selfie, loa thoại và các cảm biến trôi đíp phục vụ cho tính năng Face ID nằm ở khoảng hở nhỏ sát mép viền trên. Còn ở mặt sau, các nguồn tin cho rằng iPhone 12 sẽ tiếp tục sở hữu mặt lưng kính và hệ thống 3 camera sau hình vuông, tương tự như bộ đôi iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max mới ra mắt cách đây không lâu. Tuy nhiên, có một nhà phân tích nổi tiếng cho rằng iPhone 12 sẽ trở lại thời kỳ gạnh vuông, tương tự như các thiết kế mà Apple đã sử dụng cho các mẫu iPhone từ iPhone 4 đến iPhone SE. Nhiều người cũng cho rằng thiết kế iPhone cũ đó là những thiết kế tốt nhất của Apple. Về màn hình thì iPhone 12 vẫn sử dụng màn hình tấm nền OLED với kích thước màn hình lần lượt cho 3 phiên bản là 5.42, 6.06 và 6.67 inch và rất có thể một trong 3 phiên bản sẽ sử dụng màn hình có tần số quét lên tới 120 Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà gấp đôi so với những màn hình thông thường. Mở khóa bằng vân tay Touch ID sẽ quay trở lại với iPhone 12 nhưng sẽ làm luôn dưới màn hình. Có thể thấy Apple luôn có những công nghệ đi sau nhưng sẽ làm tốt và tối ưu hơn những công nghệ của hãng đi trước. Và một trong những thứ không thể thiếu nếu Apple không trang bị cho những chiếc điện thoại thế hệ tiếp theo của mình đó chính là 5G. iPhone 12 sẽ được trang bị mạng 5G và sử dụng modem 5G của Qualcomm. Về hiệu năng, iPhone 12 sẽ được trang bị chip Apple A14 sử dụng tiến trình 5 nanomet, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu năng mạnh mẽ hơn và tiết kiệm năng lượng hơn so với Apple A13 Bionic Camera của iPhone 12 có thể sẽ được trang bị cảm biến 3D ToF để cải thiện chất lượng ảnh cũng như giới thiệu các tính năng thực tế ảo tăng cường mới. Cuối cùng có thể là một tin vui, đó là iPhone 12 sẽ được trang bị cổng usb c thay thế cho cổng Lightning thần thánh. Các bạn thấy được con cưng tiếp theo của Apple như thế nào? Có lẽ còn quá xa cho dự đoán khi mà iPhone 11 mới chỉ ra mắt, nhưng chúng ta vẫn sẽ còn một năm nữa để thảo luận. Còn điều mình mong đợi nhất chính là Touch ID quay trở lại và cổng USB c trên iPhone 12. Và sau đây là một bản tin về sức khỏe. Ứng dụng Airvisual biến mất hoàn toàn trên các kho chợ ứng dụng lớn cho smartphone tại Việt Nam. Dạo gần đây bạn có thấy thông tin Hà Nội ô nhiễm không khí rất nhiều trên các trang mạng xã hội không? Ô nhiễm đang trở thành chủ đề nóng được quan tâm rất nhiều ở Việt Nam. Có những bài viết cho rằng chất lượng không khí của Hà Nội và một số thành phố lớn của Việt Nam gần đây thường xuyên ở mức tệ hại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người và một trong những thước đo chỉ số ô nhiễm không khí đó chính là ứng dụng Airvisual. Airvisual là tên của một trang web cũng như ứng dụng cung cấp mức độ ô nhiễm, mức độ bụi bẩn trong không khí theo thời gian thực và dự báo chất lượng bầu không khí trong thời gian tương lai gần nơi mà bạn đang sống. Hiện ứng dụng này có thể kiểm tra được mức độ ô nhiễm trong 80 quốc gia, 10.000 thành phố khác nhau trên trái đất bằng cách sử dụng dữ liệu từ các máy đo không khí do các tình nguyện viên cung cấp. Airvisual sẽ tổng hợp lại, sau đó đưa ra con số cao nhất cho một thành phố. Hiện tại Airvisual có 13 điểm quan trắc tại Hà Nội, trong đó có 7 điểm lấy chỉ số của Tri Cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội. Thông tin quan trọng nhất trong dữ liệu của Airvisual là chỉ số bụi mịn PM2.5 trong không khí. Và những ngày gần đây, ứng dụng này cho thấy công khai tình trạng ô nhiễm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thường ở mức cao và nguy hiểm. Thậm chí có những thời điểm, Hà Nội được ứng dụng này đánh giá là thành phố có chất lượng không khí tệ nhất thế giới. Thông tin trên đã đưa ra nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng. Người tỏ ra hoang mang vì chất lượng không khí quá kém sẽ dẫn đến những hệ lụy khôn lường cho sức khỏe con người. Nhưng mặt khác, có ý kiến cho rằng Evisual là một ứng dụng không chính thống với các thông tin chỉ mang tính chất thời điểm, không thể đại diện cho chất lượng không khí trên toàn thành phố và cũng chính là do Eversol vừa đá bóng vừa thổi còi. Bên cạnh việc công bố các chỉ số về chất lượng không khí, khi vào website của Eversol có thể thấy đơn vị này còn đang kinh doanh hai mặt hàng là khẩu trang chống ô nhiễm và thiết bị giám sát chất lượng không khí tại nhà. Bên cạnh đó, gần đây nhiều bình luận tiêu cực, đe dọa và mắng chửi bằng tiếng Việt cũng xuất hiện trên Google Play Store lẫn Apple App Store nhiều bình luận cho rằng Eversol lừa đảo, không đáng tin cậy. Chính vì phản ứng tiêu cực đó, họ đã quyết định tạm thời chặn truy cập từ Việt Nam. Chỉ có những người đã tải ứng dụng về từ trước mới có thể tiếp tục sử dụng. Bây giờ nếu muốn tải ứng dụng, bạn sẽ không thể tìm được phần mềm này trên kho ứng dụng nữa. Và kể cả ứng dụng đó không chính xác đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải tự nhận ra một điều rằng không khí Hà Nội đang thực sự bị ô nhiễm khi mà cứ đến tầm cuối năm, các công trình xây dựng rất nhiều, từng căn nhà cao tầng đập đi xây lại, xe đất chở phế liệu công trình chạy trên miên, ô tô xe máy thì ngày càng nhiều hay ngay cả những chiếc bếp than tổ ong trôi trôi nhà khói cũng ảnh hưởng khá lớn đến không khí, thì việc ô nhiễm là điều đương nhiên. Đây sẽ là lời cảnh tỉnh để chúng ta tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân nói riêng và cả môi trường nói chung, không thể chỉ trách phần mềm được và có thể còn phải cảm ơn đấy chứ. Còn ý kiến của các bạn thế nào? Các bạn thấy không khí dạo này có ổn không? Hãy để lại ý kiến xuống bên dưới nhé. Và đó là tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay. Hãy nhấn like và subscribe để luôn cập nhật những tin tức công nghệ mới nhất đến từ Mobile City. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.